Hồng năm nay nhiêu tuổi? Em năm nay 22 Hồng năm nay 22 tuổi các bạn. Cứ tới đây giờ anh anh muốn ăn em muốn em anh em phục vụ anh thì sao? Cứ tới ờ, gặp Hồng 22 tuổi đúng không? Vâng. Và <laughs> nó là thích nghe mấy giọng em ờ, ở ngoài Bắc này bạn ạ. Nghe nó ngọt, thích. Đi quê đâu? Đi quê đâu? Em quê ở Quảng Ninh ạ. À, Quảng Ninh bạn không bằng em đó? Dạ vâng gần đây ạ. Gần đây hả? Anh tính đi xuyên Việt đi qua Quảng Ninh chơi này nọ rồi chạy bao nhiêu cây tới quê em? Chạy khoảng 150 cây đến cho em 150 cây hả? Có rau bắp không? Dạ Có rau bắp không? Rau bắp không? Có bắp ạ không ạ? Ở nên cái đặc sản gì ta? Còn đây là có chả cá anh ạ Cái chả cá hả? Chả mực hả? Dạ vâng Ủa anh nhớ chả mực là của Hải Phòng rồi đó Không, chả mực Quảng Ninh ạ Chả mực Hạ Long ấy À, ủa, à đúng không? Quảng Ninh là của mình là Bình Hạ Long hả? Dạ vâng Trời tôi nghe tôi tưởng nãy giờ tôi Bắc Ninh <laughs> Ủa là nó khác nhau luôn đúng không? Dạ trời ơi sao thông cảm nha tự tôi mới uống có hai ba ly mà em em rót quá trời tôi xỉn liễu đúng rồi tôi nghe không ra gì luôn á rồi em biết thôi đây là đây các bạn đây phần bistec nè đây cái này là mình làm là medium rare đấy các bạn đó cái đảo ngồi nhìn nè cháy vàng ươm rất là đẹp ở trong là vẫn còn tái tái các bạn ăn các bạn đây là medium rare đó bạn mình sẽ ăn thử um, chả miếng nước sốt đây là sốt gì em sốt uh, tiêu xanh sốt tiêu xanh đây bạn sốt tiêu xanh của nhà hàng uhm. mềm bọc tổ này rất là thuận lợi là ở dưới là cái sâu rum bán rượu ngọi rượu nhập tùm lum hết mà giá rất là rẻ xong lên này ngồi ăn thưởng thức uống rượu qua rượu vang rượu đồ cái kiểu thuận lợi với bộ nghĩa là không gian trên này ờ, ngồi rất là ấm cúng bay quần xong rồi yên tĩnh ăn uống xì gà xong rồi vũ đủ vàng một cái kiểu hợp lý luôn á à, à cái này khách uh, này cắt này cái khách hàng đó uh, dạ này cho mở cắt tôi xíu được không dạ được ạ trời tôi xỉn nó giờ tôi phán xíu rồi hồi nãy vô tôi không dám xin bây giờ tôi muốn đóng rồi tôi muốn chuyển chuyển chuyển rồi tôi muốn xin xíu phải tranh mượn cái cái bao tay đi ờ, cho mùa ờ, biết à <laughs> không không tại cái đùi này là rất là nhiều người ăn bạn mình chỉ là cắt thử biểu diễn thôi phải đã đẹp vệ sinh này thì đúng không đấy đây gọi là căng tay gì ta tay y tế hả rồi người ta gia giờ cắt ta thì chỉ được không đây đúng không ừ. cắt cắt người cắt bình ừ, thường đúng không đây tôi đang cắt à, à, cắt thử trước đây à mình sẽ đưa nhẹ ra này đây ờ, là đây là, đây là kỹ thuật cắt à, thịt heo của hủ tiêu gõ nha các bạn mình sẽ hướng dẫn bạn một lần duy nhất thôi chứ trong đời chứ không có lần hai đâu cái này cắt dày ăn à, không ngon đâu đúng rồi đúng không thật sự luôn dày không ngon các bạn bạn bạn ăn một quán nào hủ tiêu gõ mà bạn chỉ cần ăn cái miếng thịt heo mà nó dày khui rồi nó dở ẹt rồi à. nó phải mỏng như vậy á em cắt xem mình quăng lên cái tường mà nó dính luôn trên cái tường á mới chuẩn đúng không <laughs> đây giờ mình sẽ tập trung nha mình làm một lần nữa nè em cắt cái tay xuống đây đây nè em quay quay gần cho thấy đường cắt của nó nè nghiêng nghiêng à trời nó cứng cho bộ ăn ừ rồi tôi xỉn lắm tôi, không thấy đường luôn á này mình lần đầu tiên ngắt mình phải biểu diễn được kỹ thuật này nhá ừ như nào đó đây đây đây đây sản phẩm kho búp trời cũng mỏng chứ bộ đúng không anh được không được không cái này bao nhiêu điểm so với anh cắt anh đạt yêu cầu đó này yêu cầu nè đây là có mở có đồ này nọ tôi đó tôi đã biểu diễn được xong rồi tôi về bữa tôi làm xăm bê rắc muối rắc rồi này nè có rắc muối không chắc luôn rồi cho nó chuyên nghiệp chứ các bạn kia nó khó chứ nó cười hoài gì của tôi chúng tôi xuống bắt mình của bà ok không <laughs> rồi ok cảm ơn anh nha trời ơi rồi thiếu anh rồi có lông ra luôn rồi nó cứng cho đó tôi phá chứ hồi nãy tôi không dám phá bây giờ tôi chỉnh nó tôi phá được mà rồi ok rồi cảm ơn anh nhiều nha tóc mặt quá rồi ok cảm ơn trời ơi ừ? nghĩa là bạn ăn ngồi ăn cái mày không bạn có thể ở đây đi lên bếp biểu diễn xíu cảm được theo chứ cho biết nãy giờ tôi chưa review phòng này cho các bạn xem thì trong phòng này tôi ăn á là cũng có một cái quầy vũ ờ, đây luôn thì uh, anh có thể lựa đồ rượu anh uống này nọ đúng không dạ, vâng à nghĩa là mình ngồi nay mình lựa đủ, rượu vang trắng vang đỏ gì rồi mình chỉ được luôn xong bạn đi vòng ở đây chỗ này thì có gọi là có mấy cây rượu rượu thiệt luôn đúng không em rượu thiệt à, rượu thiệt luôn có tivi đây một bộ ghế salon rồi có cái đàn guitar rất tiểu của tay ban nha mà cái đàn guitar của rockstar bạn biết không tôi xỉn quá phá đó, cái nãy tôi tôi chưa dám phá lại tôi, tôi xỉn à, tôi đâu biết người hà nội như nào đâu lỡ tôi thấy ra tôi, tôi phá luôn người ta muốn tôi sao đúng không nó thấy mấy em này hiền nên tôi mới, mới gọi tôi làm được vậy đây là cũng có quầy rượu này là đủ đỏ đủ đỏ đét ba cái kiểu ừ. đây và đây chúng ta sẽ có một cái hành lang Đấy không? chỗ này ở chỉ dịch ra được hôm nay là cái chỗ gì nóng ca hòn đầu một chợ dương là gì tôi không biết là ô chợ dương là cái gì mà đang nghe thấy ồn không đó thấy không ở ngoài đây rất nhiều rất ồn mà đúng không nhưng mà vô trong này rất là yên tĩnh này rồi đó không có lại mày vô rồi nghe đó là yên tĩnh đúng không mở ra là mà ngồi giỏi mày nó là yên tĩnh cách nhau một cái cửa vậy thôi thôi các bạn ăn đi một vòng ăn uống xịn xịn quá rồi hết chịu ăn nổi đi còn cái món ờ, salad này nữa là bạn đây ờ, là xà là sánh gì em cũng heo cũng heo iberico luôn hả dạ, vâng đây mình ăn miếng salad nữa bạn hết không lâu quá rồi hết món gì em à vậy thôi anh tính tiền ăn nữa hết nhiêu tiền dạ vâng, à rồi các bạn nói chung là ăn khá là xịn uhm. à. ngon quá rồi mang thêm miếng uh, gì vậy đây thì mẹ anh đây em đang tiền mà sẽ ăn thêm miếng gan ngỗng các bạn gan ngỗng là thì sự là nó có hai miếng ngang mình chừa cho ra một miếng đây là miếng của mình nè để mình ăn rất là nhẹ nhàng mình cắt ra nửa mà hay mà uhm trời ơi ngon trời ơi đang ngỏng đây đang ngỏng của pháp mà rồi Đâu, có phải là khoa pop không nhỉ? Dạ. Rồi, ôi, ở đây ngọc luôn, hai mộ hả? fan fan hâm mộ mình ờ, đang ngồi uống rượu ở phòng bên thì nhìn thấy ờ, ai giống giống quen quen như ở trên youtube nên là phải nhờ em nhân viên là ờ, qua hỏi là có phải khoa pháp không để tôi trốn trong phòng này rồi không mò ra được nữa trời ơi em xỉn quá mà chúc mừng sau hôm nay lại khoa lại ra hà nội nhỉ? định đi xuyên việt em có gì kèm cái món thịt heo mắt cái thế giới thì vô lên thấy ăn thôi à đây là cái chỗ quán quen của mình mình hay ngồi ăn trưa ở đây ủa hả có cái cái cái thịt heo này cũng ngon ngon à? rượu cũng ok hôm nay ờ, khoa ăn cái gì đây ờ trời cái món này em thích nhất này gan ngỗng gan à. ngỗng rồi rồi ờ, đây là theo iberico à. rồi cái gì hầu miyaki đây là hầu nhật hầu nhật này cũng ngon ờ à, anh hay mà ờ, cái bên này cũng hay ăn nhưng mà làm sao mà hôm nay có hai người mà ăn như này đúng ông này đúng là là, là, là có nhà hàng có gì ăn hết rồi đó là tôi review tôi review mình hoài là phải biết mình không cách là gì á đúng rồi tuy ăn không hết nhưng mà kêu ra review cho bạn xem nhưng mà hơi chóng mặt quá xíu rồi nó tham tham thấm cảm cho lại gặp à, ờ, mình là ờ, giới thiệu một tí mình là đức đấy cũng yeah. Ờ, dạ. rất là hay xem khoa yeah. Dạ. bây giờ là làm trong cái ngành du thuyền yeah. à, hôm nào mà khoa có dịp mà thích đi du thuyền cá nhân thì hôm nào mời khoa trời ơi cả gửi luôn trời ơi mới sọt cái chân tôi ra hà nội gặp trời ơi fan fan fan hâm mộ rồi em phải cho anh cái ly rượu mơ đi ờ, cho anh mời anh khoa một ly trời ơi ổng ổng làm gì tôi giám đốc truyền thông luôn du thuyền luôn việc luôn hả bạn trời ơi mấy khi được gặp thần tượng trời khách khách biết gì mà mà thần tượng tôi giờ tôi bằng nông ăn cái kiểu rồi ờ, bằng nông bằng nông ông đeo rolex rồi ờ, bằng nông chứ cái này hàng hồng kông anh thôi trời ơi nó nhỏ thì mình là anh năm bộ em nó nhỏ cái mua điện này mua có tám trăm ngàn rồi em chỉ tám trăm triệu thôi thế, thế tí đổi đi ý đổi được đâu đồng đồng hồ tôi một triệu đấy Trời đổi 800 ngàn đổi không <laughs> còn ấy tôi xỉn rồi không có ngồi đâu đấy thôi cho anh em mình ngồi xuống đi rồi ăn nếu ăn ờ, hết rồi thôi, hai anh em mình rồi anh thử cái hầu đi nhưng mà ờ, không mình vừa ăn rồi mình cảm ơn à. ăn ở bên kia đang no quá nhưng mà lý sao cho mình anh ảnh nói là sau này có dịp đi qua du thuyền ảnh thì mình với bọn mình mời tại vì mình ăn không hết thì sự là mình ăn không hết thì thay thôi gì mình cũng mệt đây là gì đây đây là rượu mơ cái này là mình cũng rất là hay uống thực ra là vì mình thấy khoa đang uống rượu vang sẵn rồi này nên là tôi làm tí rượu mơ này là rồi ôi là, là, là, là, ờ, uh, cuối bữa à, cái dạ. này ờ, mơ ờ, của Việt Nam ấy thế hả ừ, em cho, hả? cho anh mượn cái chai cho anh khoa anh nhìn cái rồi made in Việt Nam thế made hả? in Việt Nam rồi có đúng mơ này nọ nữa hả made in Việt Nam rồi mấy em Việt Nam cái này thực sự là mơ thì cũng, cũng, cũng em hay uống cái mơ mơ ngâm á có cái dầu làm mơ có làm rượu được luôn hả mơ làm rượu được mà nó cái này nó giống như kiểu cái mơ nhật ờ, ờ, uh, yumesu của mơ nhật đấy đấy là cái này là làm từ mơ mộc châu của việt nam mình có uống hại này lại có xỉn nào không xỉn không xỉn không này tâm nãy giờ nãy giờ mình uống ở bên kia uống hai chai vang rồi trời ông hai em mà ông tính rồi tôi, tôi uống nói cái hai ly mà ly chảy xíu gì mà xỉn lên xỉn xuống ui ngon không bỏ ôi ok ok nó nó có gì ngọt ngọt ngọt ủa sao nó ngọt ngọt hay vậy đấy ngọt thế đâu mới dễ xỉn <laughs> cái này như bạn uống rượu nho bạn có ngọt ngọt đúng không thằng rượu mơ này cũng ngọt ngọt vậy chứ mà người nó thơm rất là thơm, thơm. uống nó, từ... Ờ, nó thích mũi lại thích miệng cũng ngon đó là từ mơ của mộc châu uh, trên 30 năm tuổi ấy, thì mình cũng là dân gọi là hay hay uống và hay nhậu và nên là cũng ừ. có cái gì mà hay hay là cứ đấy nên là thấy khoa thử rượu vang rồi thì hôm nay mời thử rượu mơ tí trời ông còn quay ông ông thấy tôi quay video xong ông ông, ông đi vô để em lên hình ông tặng rượu để em lên hình rồi ờ, thì xin chào ảnh xin xin chào ảnh em phải chụp một anh với anh khoa chào ảnh nhá trời ơi không ông có quyền ở đây đâu chứ ờ. rồi này ông đừng lộn bạn ngồi uh, ờ, quá trời trên lò bay rồi các bạn rồi rồi rồi rồi rồi thôi ờ, chắc là không làm phiền khoa nữa để khoa còn tổ chức thì hẹn gặp khoa hôm nào mà đi chơi nhá hay là như này hôm nay bữa này mình mời đi À, không, thôi thôi thôi kỳ lắm để bữa làm du thuyền ấy đi à, ok để hôm nào lên du thuyền nhá à, okay. thế thì như này du thuyền ở đâu ở đâu ở, ở, Hà Long có Ủa Long có luôn Hà Long Trời ơi, vậy bữa nào qua Hà Long rồi chơi Ok ok, qua nhớ gọi điện mình nhưng mà ừ, hôm trước hình như là ừ, ừ, vừa thấy đi cắt tóc mà hôm nay tóc lại dài ngay <laughs> dạ đi ra đọc về dạ ủa cái chai này nhiêu tiền vậy tôi chai này là ờ, trong ờ, hai chai ờ, Moro này để anh tặng anh con là dạ, vâng vâng không là tặng lấy á trời ơi ngon rồi bây giờ không được mời bữa này thì tôi tặng rượu cho khoa mang về tôi tưởng bữa này em ăn sẽ sợ mất tiền quá trời ơi không được tại review thôi mình review bạn thấy chai rượu này cũng ngon á là đậu này uống kiểu như mình ăn cơm uống tiêu đúng rồi cái này rất là ngon ok thôi cả hai mình tặng quà yeah. rồi nhá rồi ôi cảm ơn nhiều nha rồi okay. ôi mấy khi được gặp idol <laughs> à, hôm qua chuyến đi chơi vui vẻ bây giờ là sắp tới là đi uh, đi ra hà nội thì có phải đi đâu nữa còn tây bắc trời tây bắc nữa ừ. ừ, tây bắc là người hay đấy ok cảm ơn nhiều nha bye bye nha ok bye bye bye bye ờ, rồi tay qua tự nhiên ờ, ok cảm ơn nhiều nha bye bye trời ơi ông tặng ờ mình lấy chai rượu <laughs> đó thì ông ông uống mình kia kìa ông uống mình cái bàn họ cái phòng ra dịch bên đó đây tự nhiên tôi tôi ngồi tôi ăn uống không được uh, hôm qua nữa bạn <laughs> rượu này uống cũng ngon nè tôi rượu này uống uh, ờ, đã cái này thì thuần rượu vang bạn biết rồi cái này rượu mơ nó giống như là rượu rượu dâu rượu rượu nho ngày xưa mình cũng thích uống mà kiểu như nó ngọt ngọt ngọt ngọt mà nó cũng xíu còn còn á nhưng mà nó nó kiểu như nó nó, nó không không cảm thấy mình nó nó, nó xịn lắm sao chứ thật sự mình xịn lắm luôn á trong mắt quá đi không có bu ban công nhận thật sự là nếu mà bạn ăn cái đống này mà bạn không uống rượu vang hay rượu đồ á nó nó nó, nó ngậy lắm bạn được ăn mấy món này uống này nó hợp à nó có đơn luôn á hả tao không biết làm hết nhiêu tiền rồi đồ rồi tôi kêu ờ, một đống luôn xa quảng ninh hay bắc ninh quảng ninh Hồng Nguyễn Linh 22 tuổi đúng không? Trời ơi dạ vâng như thật quá đi các bạn trai đúng không rồi nó rồi rồi chết mẹ rồi video cái này chết tôi rồi. Này xin lỗi bạn trai của Yên Hồng nha, thật sự là mình nói xỉn xíu. Chứ ờ, có gì đâu tôi không có ý định gì đâu, cái cỡ cũng ra bắt nên tôi chơi xíu này. Đây, tổng hóa đơn mình ăn là bạn. Hết là 3 triệu 600 ngàn. À, đây có ba triệu hai thì thuế chút xíu nữa là bạn đó các hàng nhà hàng này cũng vậy à, đây các loại bia tu nè loại món ăn mình ăn nè ừ. cũng mấy trăm ngàn trăm mấy hai trăm hai trăm mấy hai trăm rồi bạn tổng ăn hết là ba triệu sáu à, cái này có tiền uh, phí rồi cái này như em không có phí luôn hả không có phí gì luôn trời ơi mày có kèo thẻ giùm em thẻ đang bữa hả trời ơi em hồng em hai tuổi có bạn trai rồi giờ sao tiếp đúng không đúng không các bạn các bạn rồi rồi đây anh gửi thì chúng mình tiếp sau nha rồi ôi nãy hỏi kêu các bạn trai là tôi biết có hy vọng rồi <laughs> đó nói chung là hôm nay mình review các bạn sơ sơ coi rất là nhiều món nhưng mà chắc mình dùng video đó cho các men ăn các bạn ừ món này ngon ăn ngẩm với chùa lại caramel chứ thật sự là tôi thèm lắm tôi muốn ăn luôn á thôi ơi món lại thử lúc rồi nó nhỏ à? Dạ vâng bây giờ cái chai này thì em, em, em bán lại cửa hàng em 900 ờ, ngàn rồi em trừ em trừ hóa đơn